Tôi đã bắt cho anh em con 41 phải không anh em? Thì rực rỡ tưng bừng với con 41 được nổ về chúng ta hai nháy phải không ạ? Và 88 phải không ạ? Thì rực rỡ tưng bừng với con 88 cũng được nổ về chúng ta một nháy phải không ạ? Chắc chắn những người mà ngày hôm nay được tôi bắt thì đang đi lấy tiền của chủ lô chủ đề rồi anh em nhé. Rất đẹp, rất rực rỡ phải không ạ? Và cũng xin chúc mừng những anh em ngày hôm nay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 Và ngày hôm sau thì 23 được nổ về cho ông ta một nháy rực rỡ tưng bừng phải không anh em? Duy nhất đầu 2 thì có 23 được nổ về cho ông ta anh em nhé. Và ở trên diễn đàn công khai này chỉ mang tính chất tham khảo thôi anh em nhé. Không nên chơi to quất lớn ở trên diễn đàn công khai này phải không ạ? Ở trên đây chỉ mang tính chất tham khảo thôi anh em ạ. Muốn chơi to quất lớn thì hãy liên hệ vào Zalo của tôi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 không kép cho 8 ngày sau sẽ nổ về con 0880 phải không ạ? Cầu kèo ngày hôm nay chạy rất chi là đẹp anh em nhé. Anh em nên tham khảo bia hơi trà đá ngày mai 0880 anh em ạ. Để anh em chiến vào ngày mai. Chúng ta nên tham khảo bia hơi trà đá. Và ngày hôm sau thì 08 được nổ về chúng ta một nháy phải không ạ? Rất đẹp, rất rực rỡ phải không ạ?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 Và ngày hôm sau thì một cặp 1441 được nổ về cho chúng ta sực rỡ tưng bừng phải không ạ? Rất đẹp, rất sực rỡ anh em nhé. Đấy. Cầu kèo là có thật 100% phải không anh em? Có sao thì tôi bắt vậy cho anh em tham khảo anh em ạ. Tương tự như vậy thì ngày 29 tháng 12, hai ghép cho 4 ngày sau sẽ nổ về con 2442 thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô cho anh em tham khảo. Vào ngày mai.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 484 76 676 và một con duy nhất ngày mai để anh em tham khảo nữa là con 323 để anh em tham khảo bia hơi xả đá anh em ạ cầu kèo chạy có thật 100% phải không anh em và chạm đề tôi bắt cho anh em là cọ chạm 5 và chạm